Kỷ nguyên cạnh tranh mới với Trung Quốc, Anh sẽ đưa tàu sân bay đến Biển Đông. Chấm dứt kỷ nguyên vàng và bước vào kỷ nguyên cạnh tranh mới với Trung Quốc, liệu Anh có đưa tàu sân bay tới Biển Đông để thách thức Bắc Kinh? Anh đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đến Biển Đông. Mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Trung Quốc leo thang căng thẳng trong những tháng gần đây – các vấn đề liên quan đến Hồng Kông cũng như đại dịch COVID-19 đã khiến London đánh giá lại quan hệ với Bắc Kinh. Quyết định chấm dứt sự tham gia của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei vào mạng lưới 5G của Anh dường như báo trước về một hướng tiếp cận ngày càng đối đầu trong các vấn đề song phương giữa hai nước. Dù vậy, sự yên ắng kéo dài trong những tháng qua đã đặt câu hỏi về cam kết dài hạn của chính quyền Thủ tướng Johnson đối với sự thay đổi trên. Trước thực tế không chắc chắn này, những quyết định sắp tới liên quan đến việc triển khai tàu sân bay mới của Anh HMS Queen Elizabeth tới châu Á, Thái Bình Dương đã mang một ý nghĩa mới. Dự kiến triển khai nhiệm vụ đầu tiên vào năm tới, chuyến hải trình của tàu chiến này tại Biển Đông có thể tiết lộ thêm về việc liệu quan hệ Anh và Trung Quốc đã thực sự bước vào kỷ nguyên cạnh tranh mới hay chưa. Dĩ nhiên, một điều quan trọng cần phải nhớ là ngay cả khi anh có bất kỳ động thái nào như trên, thì điều đó cũng không có nghĩa đây là sự quay lại cuộc chơi của một thành viên từng vắng bóng. Trên thực tế, quân đội Anh vẫn duy trì sự hiện diện đáng chú ý tại các hạ tầng an ninh khu vực với một phần của Hải quân Hoàng gia Anh tại Singapore đang bổ sung thêm một căn cứ nữa ở Brunei. Anh là một thành viên của Hiệp ước Phòng thủ Ngũ Cường FPGA cùng với Malaysia và Singapore, gần đây vẫn đưa các tàu khu trục đi qua Biển Đông. Động thái này tiếp tục phản ánh tầm quan trọng của vùng biển chiến lược này đối với nền kinh tế Anh, khi mà 12% lượng hàng hóa trao đổi trên biển của Anh đi qua khu vực này. Ngoài những tuyên bố phản đối về mặt ngoại giao, sự liên quan hiện tại của Anh tại khu vực này chủ yếu vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận của Trung Quốc. Tuy nhiên, giới hạn chịu đựng này có thể không còn nữa nếu sự hiện diện trên lý thuyết của tàu HMS Queen Elizabeth tại Biển Đông trở thành sự thật. Hồi đầu tháng 2 năm 2019, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson thông báo rằng vào năm 2021, tàu chiến này sẽ được đưa tới địa Trung Hải, Trung Đông và khu vực Thái Bình Dương. Mặc dù thiếu thông tin chi tiết, nhưng bài phát biểu trên của quan chức Anh được cho là đã hủy hoại các cuộc trao đổi thương mại song phương Anh-Trung như đã lên kế hoạch. Căng thẳng này càng trở nên nghiêm trọng hơn vào tháng 9 năm ngoái, khi đại sứ Trung Quốc Liu Xiaomin tuyên bố rằng sự hiện diện của tàu có cờ Anh trong tương lai tại vùng biển nhạy cảm này có thể đối mặt với sự đáp trả quân sự. Tuyên bố trên đã cho thấy Trung Quốc muốn vạch rõ những làn ranh đỏ của mình. Tính toán của Anh Tuy vậy, việc căng thẳng giữa Anh và Trung Quốc chỉ dừng lại ở những cuộc tranh cãi đã cho thấy London đang tiếp tục chờ đợi thời cơ để đưa ra những phương án phản ứng phù hợp. Điều này được thể hiện rõ qua tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Baroness Goldie hồi tháng 7 rằng chưa có quyết định nào được đưa ra về việc triển khai tàu sân bay tại Biển Đông. Nói cách khác, những tuyên bố trên đã cho thấy hướng tiếp cận có chủ ý của Anh nhằm để ngỏ các lựa chọn mối quan hệ song phương với Trung Quốc. Hải quân Hoàng gia nước này gần đây cũng nhấn mạnh, việc triển khai tàu chiến tới khu vực Biển Đông sẽ chưa diễn ra cho tới ít nhất là tháng 5 năm 2021. Điều này sẽ giúp hai bên có một khoảng thời gian giá trị để định hướng lại các cuộc thảo luận về những vấn đề ít xung đột hơn. Tuy nhiên, các quyết định liên quan đến nhiệm vụ của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ phải sớm được đưa ra. Các tàu sân bay không triển khai một mình và thường đi cùng với các tàu nước ngoài. Trong trường hợp này là các thành viên NATO giống như Anh. Việc đưa ra quyết định có thể cũng ảnh hưởng đến các đồng minh của London, trong đó có Mỹ. Washington sẵn sàng hỗ trợ trong việc kiểm tra khả năng của tàu chiến, trong khi các chiến đấu cơ của thủy quân lục chiến Mỹ được cho là sẽ đóng vai trò không thể thiếu nếu Anh triển khai HMS Queen Elizabeth vào năm sau. Giữa bối cảnh đối đầu Mỹ-Trung ở Biển Đông chưa có dấu hiệu dừng lại, anh tiếp tục ủng hộ lập trường của Mỹ với quan điểm từng được ông Baroness Goldie đưa ra khi nhấn mạnh đến việc duy trì các quy tắc dựa trên hệ thống quốc tế chính phủ Anh có thể sẽ đối mặt với thách thức đáng kể trong những tuần và tháng tới nhất là khi London vừa muốn thúc đẩy ảnh hưởng tại châu Á-Thái Bình Dương, vừa muốn duy trì quan hệ rộng rãi với Trung Quốc ở những lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác với nhau. Mỹ cấm vận công ty Trung Quốc giúp xây đảo trái phép ở Biển Đông, đòn giáng vào vành đai con đường. Mỹ hôm ngày 26 tháng 8 áp lệnh trừng phạt nhằm vào 24 công ty Trung Quốc giúp quân đội nước này xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông, theo thông cáo của Bộ Thương mại Mỹ. Trong những tháng qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã trừng phạt hàng chục công ty bằng cách đưa họ vào danh sách đen. Từ đó, cấm họ mua một số sản phẩm nhạy cảm nhất định của Mỹ vì nỗi lo an ninh quốc gia hoặc cáo buộc khác nhưng đây là lần đầu tiên chính quyền Trump đưa các công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì vấn đề Biển Đông. Lệnh trừng phạt của Mỹ không làm Trung Quốc tổn hại về mặt kinh tế. Tuy nhiên, theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, hoạt động nạo phét của công ty xây dựng giao thông Trung Quốc CCCC thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc sẽ không gặp ảnh hưởng tiêu cực bởi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Câu hỏi ở đây là liệu lệnh trừng phạt có thể gây thiệt hại về danh tiếng cho các công ty con của CCCC ở Úc và Mỹ, bao gồm một tập đoàn kỹ thuật hàng hải ở Texas. Trong danh sách đen 24 công ty quốc doanh Trung Quốc, có 5 công ty con của CCCC. Mỹ cho rằng hoạt động của các công ty là phục vụ mục đích quân sự hóa của Bắc Kinh ở Biển Đông. Danh sách đen của Mỹ có khoảng 300 thực thể khác của Trung Quốc, bao gồm cả công ty công nghệ Huawei, Mỹ cấm các công ty nước mình làm ăn hoặc xuất khẩu tới các công ty trong danh sách đen, trừ khi có giấy phép đặc biệt. CCCC sau đó tuyên bố trong một báo cáo rằng 5 công ty con nằm trong danh sách đen, bao gồm cả công ty nạo phép CCCC Dredgin Group, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào với Mỹ và chính vì thế không bị ảnh hưởng về mặt kinh tế khi các biện pháp trừng phạt được áp dụng. Hoạt động kinh doanh nạo vét ở nước ngoài chiếm một phần tương đối nhỏ và không có hoạt động nạo vét nào được thực hiện ở Mỹ. Ngoài ra, các thiết bị cốt lõi cho hoạt động nạo vét của công ty không sử dụng bất kỳ công nghệ nào do các doanh nghiệp Mỹ cung cấp hoặc nhập khẩu từ Mỹ. Báo cáo cho biết. Tuy nhiên, CCCC cho biết họ sẽ tiến hành đánh giá sâu hơn hoạt động kinh doanh của mình để xác định thêm các tác động các biện pháp trừng phạt theo sau những bất đồng ngày càng gia tăng giữa hai nước ở Biển Đông. Vào năm 2016, hình ảnh vệ tinh cho thấy công ty con thuộc CCCC dredging điều khiển xà lan khổng lồ đào cát từ đáy biển và chất lên các đá vành khăn, đá ngầm Subi và đá chữ thập của Việt Nam. Chính công ty của Úc và Mỹ lại chịu ảnh hưởng. Mặc dù các tác động trực tiếp tới CGCC, nhưng làm thế nào để các công ty con của CGCC tại nước ngoài, bao gồm Tập đoàn Kỹ thuật Hàng hải Frieder Goldman ở Texas, có thể giao dịch được với công ty mẹ? CCCC không trả lời bình luận về Frieder Goldman. CCCC Mofride and Goldman vào năm 2010 từ chủ sở hữu người Nga United Heavy Machinery với giá 125 triệu USD. Theo SCMP, danh sách đen mới gồm 24 công ty được mô tả giống như hạn chế kinh tế hơn là một biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, đối với các công ty con khác như Friday Goldman, những phức tạp có thể phát sinh.